từ Trong nhà lúc ba ta chia chén chỉ tao mùa tu mùa lăn trời

có lúc phụ đẹp trái ô trăng xa ta em có bất cảnh luôn cho cùng ra mong lọt đường trong nhà lúc ta ta chia chén chỉ tao mùa thu mù lon trao